Vâng, xin chào các anh chị hôm nay em xin uh, hướng dẫn các anh chị là phương pháp kiếm tiền với số vốn 100.000 đồng nhé cái link đăng ký thì em để lên bên dưới video này, này. khi các anh chị uh, dưới phần mô tả cái chị uh, kích hoạt ra thì nó sẽ ra cái vị trí như thế này và em sẽ hướng dẫn đăng ký luôn đăng ký thì chúng ta sẽ nhập số điện thoại vào số điện thoại chúng ta bỏ số không trước đi nhé. đây bỏ luôn ba năm hai chúng ta năm nay tám chín hai mật khẩu mật khẩu thì chị nhập cái số nào được cái là tùy anh chị đây là hướng dẫn nên làm mấy đâu và con số 89 này à, hai em xác nhận hai mật khẩu hai lần này mã xác nhận OTP này tôi đồng ý đã ấn mã xác nhận OTP sẽ gửi tới à, số điện thoại mà anh chị đăng ký đây này có sẽ có thể có một cuộc gọi hoặc có thể có tin nhắn mã xác thực của bạn tám ba bảy tám ba bảy ba tám xin nhắc lại bốn tám ba bảy ba bốn tám chúng ta sẽ ấn đăng ký Đấy, như vậy ta đăng, đăng ký thành công tài khoản nha tên tài khoản là số điện thoại chúng ta vừa nãy chúng ta cũng bỏ đi 0352 8099 942 mật khẩu anh chị vừa nha đăng nhập về sao tài khoản không tồn tại rồi. không ba năm hai tám không chín chín bốn hai không ba năm hai tám em nhé tám không chín chín bốn hai tăng nhập khi đăng nhập nó sẽ ra hiện đó là một trang thương mại điện tử anh chị vào đây có thể mua sắm được này ở đây nó có các phần thứ nhất là trang chủ trang chủ thì nhiều lắm anh chị tự, tự tìm hiểu nhé Đấy. anh chị có thể vào đây eh, trò chơi kiếm tiền này và đây trò chơi kiếm tiền thì là lúc đó sẽ bot sẽ đọc cho chúng ta đây số dư chúng ta chưa có gì nhá bot sẽ đọc chúng ta đánh vào khung giờ 4 giờ chiều và 8 giờ 8 giờ tối gọi là 20 giờ à, khi đăng ký thành công sẽ được vào một um, nhóm bot sẽ đọc cho chúng ta chúng ta chỉ mỗi đánh xanh hoặc đỏ thôi Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn nạp tiền này nạp tiền uh, của tôi này Đấy, giữ của tôi này xong rồi số dư khả dụng này Đấy. rút tiền thì rút nhanh lắm 3 phút đến 30 phút trong vòng 30 quay đầu là có tiền rồi nắp điện thoại vào đây Đấy. ấn hiệu tôi hiểu Đấy, nạp 100 nghìn này nhá chỉ duy nhất 100 nghìn thôi 100 nghìn mà chúng ta đã không nạp thì làm sao có thể kiếm tiền được đúng không này thông tin thanh toán chúng ta nhập họ tên mình vào này Nguyễn Văn A này. số điện thoại chúng ta vừa đăng ký đây này đấy, số điện thoại thì mày đấy này xong rồi thế này là phương thức thanh toán thì nó có thể là <clears throat> chọn ngân hàng đây Đấy. từ từ làm chít ra đi văn a chẳng hạn Đấy. điện thoại là 0352 <coughs> à, nó phải bỏ số không đi <coughs> em ai hết phương thức là cho chọn phương thức toán phương thức toán này chính là cái phương thức ờ, để nó chuyển tiền để nạp vào và vào cái tài khoản mình nhá thì là ờ, tôi, tôi chọn tôi chọn Vietcombank hạn đúng không Vietcombank kéo xuống này ở dưới là tiền này <coughs> Đấy. khi chuyển sang giao diện khác thì chúng ta sẽ làm này <coughs> chúng ta sẽ chuyển mở cái app chuyển tiền chúng ta ra chuyển với số tiền 100.000 này sao chép này ngân hàng Vietcombank này chi nhánh <coughs> chi nhánh thì không quan trọng lắm có là họ tên người đấy chỉ cần sao chép cái tài khoản ấn sao chép này ở trên quan trọng cái nội dung nhá chỗ cái nội dung gửi tiền là trong các ấn sao chép à, xong chuyển tiền ra chuyển tiền xong chúng ta sẽ chụp lại cái hóa đơn hoặc là chụp lại cái màn hình à, điện thoại làm được xong chúng ta quay lại cái app tóm lại là 5 đến 10 giây là chúng ta có tiền về tài khoản rồi nó quay lại cái app mà đây app đây đây <coughs> mình sẽ hướng dẫn luôn có nghĩa là khi à, chuyên gia đọc lệnh ấy, đây là mình chưa làm thì làm lệnh chúng ta chỉ chọn này nó có 2 phút chúng ta sẽ đọc xanh hoặc đỏ Đấy, chúng ta chọn xanh hoặc đỏ khi phía ra bảo xanh thì thành xanh khi bảo đỏ đỏ thì có thể đặt ở đây xanh chẳng hạn số tiền này số tiền ra có thể đặt là hai nghìn hai mươi nghìn <coughs> đây là cấp số nhân nhé giả sử hai nghìn ta đặt hai nghìn chẳng hạn đặt nhân một nhân hai nhân ba nhân bốn nhân năm đúng không à, đây là hết thời gian rồi thời gian à, à, khi bà còn 30 giây sau là nó sẽ khóa lại không cho đặt nữa đấy giả sử như mà khi chờ chờ hết này nhá chờ nói tiếp <clears throat> xem lịch sử này. lịch sử như là nó ra xanh ra đỏ chỉ ấn xanh vào đỏ à, đấy đã sẽ xanh đúng không nếu chuyên gia nói đánh xanh mình đánh xanh với số tiền mình chọn mình chọn 100 nghìn thì mình à, ấn một tôi đồng ý hoặc là ấn chọn 2 nghìn hoặc 20 nghìn đây là cấp số nhân còn cấp số nhân của cái số tiền này mình ấn số 5 tôi đồng ý ấn xác nhận <clears throat> ấn xác nhận là khi đó mình đã đặt cược thành công đấy đặt cược công ta cứ kệ nó đấy có nghĩa là 5.000 này vân 2.000 là thành 10.000 giả sử như 5 mình chọn vào đây 5 nhân 2 là 100 đấy. 100 nhân 5 thì bao nhiêu biết rồi đấy sẽ rồi nếu ta chọn đỏ thì cũng ngược lại thế chúng ta chỉ chọn đỏ và xanh thôi sao cho số dư bị chưa nạp lên dưới Đấy, bây giờ chỉ còn rút tiền thì sau vài phút tiền sẽ về cực kỳ nhanh luôn hoặc là chúng ta có thể mua lên để mua sắm thoải mái nhé các trang thương mại điện tử Đấy, mua sắm đều được Bây giờ mình xin phép dừng video ở đây nhé